Wow, <laughs> con wow, cá lý trâu. Ôi, cá lý trâu nha, con này là cá lý trâu bành kia luôn nè. Đó, dính cả đấu bự luôn. Wow. Im mà em ơi. Để con chạy. Ừ. Trời ơi. Như là tôm trong hộ luôn các bạn ơi. Gan tâm nuôi với các bạn. Ơi, đi ăn tôm nuôi ừ, được quá luôn. Rồi, chạy được, tiếp được. Được rồi ghét các bạn. Quá ngon. Các nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay 29 Tết nha cả nhà. Ờ, mình hôm nay mình đi làm công ty mình không có về quê thì mình sẽ ở lại đây mình sẽ đi quay đi săn bắt nha săn bắt ở dưới cái à, ao này nha cái hồ này đây là cái đường nước thì nó cạn rồi anh em mình à, xuống đây mò tôm bắt cá à, có gì ăn đó thì à, mọi người có xem kênh mình nhớ ủng hộ kênh mình nha cả nhà ơi hôm nay mình đi chung với thằng em làm chung anh em có thấy hay quay ngang cho subscribe một cước đăng ký và một cái chia sẻ nha các cả anh em rồi nãy giờ mình lội xuống trình mình mẩy như con tròn rồi giờ mình sẽ xuống mò thôi cả nhà ơi nhà theo mấy anh em mình chứ này em trái xuống đấy à, nước đấy. Bây giờ dính con cua mà nó con cua nhỏ xíu nó dính cái càng rồi. Bây giờ. Cua nhỏ mà nó kẹp đâu dở ngoài dở dở bẹt. Đó, bơm bún á. Ê, con cá này cái gì đây? Ôi tép nè. Ôi, con cá này cái gì? Nè. Không phải. Cái nâu. Không phải cái nâu. Cái chém con. Bảy. Có gai không? Mình nói đầy gai mà nói gì? Ờ, rồi, à, em đi xa anh vậy rồi lấy gì anh đựng đây lợn nè ơi dính cái bóng nè cái sơn nè bắt không bắt, bắt, ờ, luôn có bóng nào bóng bắt cái bóng nhanh tép nè u nhà ơi nhiều quá đó ờ, có cái hang một cái hang đó có hang hụt hang ôi tôm cá bóng luôn hai ba con tôm hai, hai con tôm với con cá bóng luôn nè anh em anh em ôi không lạnh á. Em ơi, em ơi. Dặn dặn anh xíu em ơi. Ngon rồi, ngon rồi anh em ơi. Dữ lắm rồi. Chúng ta có mồi rồi. Chúng ta có mồi rồi. À? Chúng ta có mồi. Đó, dính con nữa. Con này con cá gì đây? Con cá đói con anh em ơi. Bún gì? Không, con tiêu rồi. Con ờ, cá ờ, rồi. Ờ, đó à, ở chính rồi nè. Ôi con tôm. Ô. Ôi trời ơi. Dữ dằn ha. À. Quá anh em ơi. Ôi, ôi, ôi, da, dính, à, à, bún kìa, dính rồi nè, ui, dính rồi nè, ôi, dính rồi em ơi, lắm tội mày Đấy rồi vô coi Rồi vô lắm Dính cả đấu bự luôn Wow Im mà đi mua Đấy con chèo <laughs> ừ. Quá ngon quá ngon Chèo bút nó bự tôm xuống bút bự kìa Dữ lắm à Ê nè nè tôm nằm luôn quen mà quậy nước đục nó nằm lên méo ừ, nè Đục nó nằm lên á Bởi kêu anh quậy nước đục Nè nè bây giờ này mày Đây nè tôm Anh đẩy cái mò xuống dưới mò trước gấp trước dưới dưới đi Để cái bao nè Đây có bao nữa nè đó cái bóng này nè ôi dữ dữ lắm này đụng nhóc dân em nhóc dân này em béo không được à, dính con gì nữa nè bành cái luôn nè ơi kìa kìa rồi dính con tôm sú tôm bành cái ấy rồi tôm bành cái đi nè đây nè con nè tôm sú nè con này con tôm sú á nè xuống nè đù à, quá trời dữ này em chặn đi lại đây nè nè nó nè em ơi bắt xuống cái con cái con em ơi <laughs> hả đúng rồi bún đũa mà em chặn đi rồi thôi con tôm nhỏ bỏ đi ê con cua anh em ơi con cua đâu rồi lấy riết <laughs> con cua dạ. nhỏ xíu nội cô cô cô cô cô cô hay cô cô cô anh em ơi cô yến cho nó kẹp cái cho ta coi đấy, kẹp cái cho coi <laughs> ôi con cơm số quá trời anh em ơi ô dữ lắm mày tới con chuyện anh em ơi tới con chuyện này nó... con gì con vậy mất tiêu rồi thôi hai anh em mình cái dây đưa dây anh cột cột vô cái cái, cái giò đó nó muốn cơm muốn em không bên thằng bên thằng bên đi đâu vậy em chặn lại trời ơi thằng bên mò được rồi à con tôm bự nó bút Rồi gọt tiêu rồi Chính là dính con tôm nhỏ nè Đó Rồi Ở đây tôm dữ dằn lắm á Đó Ôi nó búng vô cái đùi nè Ấy Kéo lên kéo lên Rồi rồi <laughs> Đó con tôm bự nó á, Đó Rồi nó mở luôn rồi Ừ nhóc cái chân này Ở con gâu nó nè thấy con gâu nè Rồi ôi hai ba con luôn Ôi rồi dữ lắm nè Lên xíu Đó đó đúng Rồi vô Vô hang luôn rồi Ôi lên à được con tôm sú anh kia anh em ơi anh kia luôn anh em ơi con tôm sú quá trời bự luôn đó đó chúng vô mình ờ. rồi, bây giờ nè anh dương nè bắt, bắt con cho coi nè đây đây là một con tôm ha các bạn ơi đó gì được chưa rồi kéo sang ra, à. rồi dựng sang à đúng rồi giật sang à đúng rồi xong mình là nghiêng nghiêng mình lấy lấy cái hàng trước tí để, dạ, để em dạ. chỉnh lại anh chỉnh cho nghe. để cho anh móc đi quay đi theo em luôn rồi đó vậy đó rồi lấy không dây hay sao vậy đó wow con dạ. <laughs> bơm bự bằng ngón đũa ăn luôn <laughs> đừng thơm nữa anh em ơi đừng thơm nữa anh em ơi u đây nữa nè quá trời rồi <laughs> phải rồi mày rồi phải luôn em ơi hai cái nhà nha nãy giờ là được trốn ở trên kia thôi đây là con cá chốt nha mình bắt cá chốt cái nha ra mặt đây tôm bự nè em ơi hai con luôn nè em ơi hai tay rồi gột rồi đây con cá chốt luôn nè rồi rồi mắt luôn rồi à. không mắt đâu hồi nãy giờ trốn trốn nãy giờ giờ thấy tôm quá trời nhiều rồi nên là ra đây mò với anh em chơi đỡ buồn cái nhà ơi không phải ghiền quá hả <laughs> ghiền quá ghiền quá tham quá phóng xuống anh em ơi rồi cái cái chạy cái chạy anh dục rồi cái chài ừ, nãy anh À. Bỏ, dục, dục, dục, dục, ờ, đâu đó hồi công rồi kiếm đặt đó đặt thôi mấy trăm ngàn ấy ấy da dò mắt luôn rồi nó búng lẹ lẹ luôn rồi dọn luôn rồi ấy nó bự rồi nó tư mà ôi ừ. đội nó búng của mình được dữ lắm ấy đó đó Ê, con gì nó lâu lâu anh thấy ghê gặn cái anh cứ quay xa xa vậy em bắt bỏ vô thấy bỏ vô vậy chừng nào con nó bự con nào bự lên bờ nè con bờ lên bờ ừ, chạy kìa chạy nè lên bờ ừ. Đúng lắm rồi, được rồi Ở sao đó bắt không biết nó làm gì Được, tôi đang giấu đây nè Đây, đây tôm đây nè, thấy chưa Đây nè anh em ơi Dữ lắm rồi Đây còn, đây còn. Ê, ê, ê Nghe nó đầm đầm như vậy luôn Cá lưỡi trâu anh em ơi <laughs> Được một con cá lưỡi trâu nữa Đây là một con tôm sú anh em ơi, bự ừ, bành kỳ luôn anh em ơi <laughs> Dữ nha quá anh em quá dữ rồi quá anh em ơi anh ờ, tết cái tụi nó đi về quê hay gì á <laughs> ừ. kéo em ơi được không anh em ơi quá anh em ơi quá nhiều quá nhiều <laughs> nè nè con tôm nhỏ này bắt nó bỏ vô đi đừng đâu tôm bự thì bắt nó vô tôm nhỏ ê ê làm <laughs> gì vậy đủ cái quần ê ê thôi nhảy nè đây nữa nè hút cái con cái con anh em ơi ê tôm này tôm đất nè cả nhà ơi tôm đất không à im mà anh em ơi đây đó nè im mà cả nhà ơi bữa nay 29 tết bắt tôm về bán kiếm tiền ngày tết anh em ơi vô tới vô tới ê, ê, ê. Ê, ra ngoài luôn rồi quá nhiều rồi bán kiếm tiền ngày tết hả bán kiếm tiền ngày tết anh em ơi ô ô ô anh ký gì vậy anh em ơi tao anh ký <laughs> cái này đục nước đây luôn rồi ờ à. hai người đông đi rồi đây nè đâu đây nè ơi bảy rồi dính đây nè nè ơi dính nè phạt thắng nước này nó bay lên chưa ơi gọi gọi gọi chơi luôn tôm này tôm đất con nào mấy ờ, bạn tốt à ừ nó nó không được bự nha không được con tôm số gì bự không được bằng tôm số em quậy trước nè sao nó đục đục chứ đục gì đục đục nước nó lên rồi à, có mấy cái hàng có ờ, cá cá chi cá chi biển ờ, để ôi nó bút đặt nghe thôi bà nói vậy là hiểu rồi còn hỏi cái ngát nữa cái gì cái nắp lên em ơi bắt luôn nhảy luôn còn tôm cái kìa tôi nhảy bọ luôn kìa ơi tôm đất này sao con này bự dữ ta có có con bự mà kìa lên bờ luôn kìa cái nhà thấy không con nào nấy bằng tay út bự hơn út nữa lên, lên bờ nằm luôn kìa lên làm phơi nắng ở quê tập thương buổi sáng á cá gọi gọi cái này lắm anh dương cái con mấy con này nào mình mình luộc á ừ, ngon rồi bữa, bữa luộc với uh, bún với uh, bánh tráng á ngon ủa con tôm đâu vậy nhảy bờ nhảy xuống rồi nhảy xuống hả ừ. hả quá nè rồi nó nó dính anh em ơi nhảy qua như lại vào tay anh nhảy nhảy qua như lại vào tay anh nhảy qua như lại vào tay anh nãy giờ chưa chưa có ai bị, bị cua kẹt chưa má nãy bị đó mà con cua nhỏ hả? là anh bắt được cua rồi đó con dướng ủa hai ba con vậy ôi ôi đây con nữa ôi Ê, cá lưỡi trâu cái gì nè thấy ham luôn kìa đâu thấy không ô cá lưỡi trâu dính cá lưỡi trâu cả nhà ơi làm được hai con cá lấy trâu đó cả nhà ơi cá lưới trâu đó ai mang con cá về đâu à, muốn trời tôi muốn ngắt cho luôn ừ. muốn đưa tay nó bụng bụng của đam ra đừng bún nó nằm trong một con đất đã hết á nằm trong hộp á đi ra chợ ra chợ ra chợ nằm trong hộp thôi chợ chợ tôm xuống cho bả đi nẻ tương rồi bắt đâu rồi để mệt á giọng đó nhảy đó nhảy đây phải không để đó cho anh à, à. Trời ơi, nó bún quá trời bún luôn à con nào phải tôm thú này tôm tôm đất tôm sông này tôm tôm bạc dưới đây vậy tôi nghe cầu đụng nó tôm hang gì nào bạn em ơi bắt nào bạn dưới lên dưới lên không phải tôi nghe thì nó nó đó nó đó bự không nhỏ hả rồi rồi tới chị em tôi à tôm tôm xong mà bỏ đi nội ơi nửa đằng dương cái gì cái trước này cả nhà tôm xong mà bự gì nè xem bắt cá của mình đó sao mà mò cái mé này cá hòa à? cá bóng nè ở đó mé đó tôm nhiều đó được rồi ui cái cá bạch kìa luôn ôi ơi đây nè bạn con tôm này không đây con tôm chú, wow đâu nó đâu nó đâu nhọt ra thôi anh ngò hỏi bắt nó xem coi ôi ôi cá cá bóc cá, cá đối bạn kia luôn tôm nữa nè nó đi ngược nước lên nè à. quậy đang hỏi đi ngược nước lên nó không xuống đâu nó không giờ đi xuống đi lên lên trên nước nước chảy xuống đi lên hòa tôm đất anh em ơi rồi, này hai ba hai con này. Chưa chưa. Rồi. Anh bỏ bắt cá ngát đi em. Con này, con ngát con lên. Con bạn luôn nè. Chẳng chẳng. Chẳng em muốn này không? Ừ. Anh xích dưới chút xíu được rồi. Xích xích qua khỏi cuốn bự đi chút xíu. Anh bọn bắt cá ngát cho em coi. Cá ngát bự lắm á đây bắt dính con cá chốt cái trước đi rồi bắt cá ngát sau ôi con này con cá ngát cái con nghe các bạn đây con cá ngát đĩa nha đó bỏ luôn mình lụm hết á đó tôm bút ôi ôi ôi dữ lắm luôn rồi quá trời mình rồi nó bún nè không biết đường bắt luôn á hai tay ba con luôn nè dạ, lên bờ luôn kìa lên bờ luôn kìa hai tay ba con luôn nè lên bờ luôn kìa quá trời luôn rồi kìa công gấu nó kìa nó nhảy còn công gấu kìa đó thấy không nhiều quá ôi ôi ôi ôi ôi ôi dạ <laughs> đấy con kia luôn không biết đường bắt luôn quá trời đất rồi ôi ôi đây đây đây quá rồi anh em còn cái gì này là còn lại lựa dân nặng nội ơi nè ừ để cho anh à, Hoàng Quảng đây bật con cá ngát nó bự lắm đó ừ bữa hỏi mình cũng thấy con bành kia luôn á ôi nó lên mé tôm lên mé trơn rồi anh em ơi ôi ôi à, anh bảy rồi bảy rồi quay đây bảy quay đây trời luôn nè nè rồi rồi ơi như là tôm trong hộ luôn các bạn ơi đi ăn tôm nuôi với các bạn ừ đi ăn tôm nuôi luôn rồi bắt được hai con luôn cả đống bắt được hai con luôn <laughs> đây còn nữa dữ lắm à đó rồi rồi đúng thôi ôi anh em nào muốn bắt tôm á liên hệ với anh dương nha anh dương cho địa chỉ đi bắt tôm anh em nào muốn à, đi bắt tôm thì à, liên hệ với mình đi mình sẽ gửi cái map à, chỗ mình đang bắt qua cho cả nhà đi nha dữ lắm luôn anh dương ơi gì mấy cái chốt chà bá lửa luôn dương ơi Ê, quá trời ngon rồi quá tàn ơi cái chốt quá béo các bạn ơi trời ơi tôm ơi nó lượn với vỏ chứ là, là được lắm ơi Đó. wow mình bắt được con cá lưới trâu bự dữ dằn lắm rồi bự luôn hả à. Ê quá <laughs> con cá lý trâu ôi cá lý trâu nha con này là cá lý trâu bành kia luôn nè dữ lắm rồi quá được ư nè nè bây giờ cái nhà thấy cho cho cái nhà thấy kỹ là thấy thấy hang mắt không lên lên đó đó đây nè đây được bắt nha đó nè một con đây nè đây nè có đuôi nè nè cả nhà thấy không Ý, đó, đó. sao nhảy nổi hai con hai tay nó nhỏ nhỏ mà nhưng mà cũng được nè, nè. đây nè đứa đuôi luôn nè lưỡi luôn nè lưỡi luôn nè đây nhảy bờ kìa cả nhà ơi. Okay, rồi kìa, quay ra. Hai con vượt con. Hai con vượt chân luôn trời. Nó nằm gì thôi nè. Vậy đó hai nó nằm gì luôn hả? Nó nằm gì nè. Ôi, nó nhảy bờ Ai làm gì làm không có tôm ăn được. Không có được Kìa kìa nhảy bờ kìa nhảy mình kìa đó đó. Ờ, đâu ơi. Bớ. Ờ, à, à, à. Rồi cá chốt này em ơi. Quá nè. Ngồi ngồi xuống nó quậy. Cá chốt này trứng không luôn ơi. Cá chốt này bữa anh bắt rồi trứng không luôn á. Kìa kìa đây nhảy bờ kìa đó đó không ngồi quần quặng như này nó nhảy theo mình nó nhóc chứ nước á rồi có biết bắt đâu nó nó nó nó đù đù búng ngược lên quay con con tôm bự đó con tôm bự chạy lên đó chạy lên anh đó lên đây anh hai này mình dí đó chạy lên anh đó đó một con chạy rồi đó đánh một con nữa nè con tôm bự con con đất hai cũng làm đấy ham chứ ta sao mình không thấy ham chứ nó nó nó nó nó nó nó nó nó dính này dính này dính này dính này dính cả chỗ tôm bự lắm ấy à nè có cái giống nè nó thấy ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa à, cái giống này khô khô cái đấy ha nè con này ôi cái con cái con cái thùng nó lụm quay hàng khước vậy nó mò cái gì vậy chạy mình đó cá trốn nữa nè anh em ơi nữa hả ừ đâu quậy im à cá trốn rồi ờ, trứng không á bữa ê, ê. cá trốn này khô khô queo ăn cơm một cái đúng bảy đó tôm nữa nè anh em ơi quá trời mình thụt xuống mình kéo lên nè à giống như tôm ở trong cái thau của mình vậy đó rồi ờ, ừ, ờ, ờ, nó chui vô trong cái hang này nè vô hang vô hang rồi nè nè là nó vô hang nó vô hang đựng tôm sao nãy giờ không dính gì chứ trời bắt đầu dính đó đó đó có gì đó rồi nhảy kìa nhảy kìa nhảy kìa nhảy kìa nhảy kìa lên bờ bắt nó dính đó à nè hay không cái nhà đấy mình hay không hay, hay rồi bạn tôm nhảy bờ các bạn đỉnh <laughs> với nước là không có dính đâu các bạn ơi thôi là nó lên bờ thấy dưới là rồi ở dưới rồi ngày không dính rồi các bạn ơi bay hoài ê ê ê ê có ngát bự nha anh dương ơi có không có chứ đúng không nó chạy rồi chạy lên con bắt đừng con còn trong còn tại cái nè đừng cá ngát này các bạn ơi cá ngát đĩa các bạn ơi mình không bắt cá ngát các bạn ơi mình bắt cá đói các bạn ơi ơi gọi nhang được nó đứng nhìn kìa các bạn ơi anh em ơi mình bắt cá đói nữa anh em ơi đây con nữa trời ơi <laughs> quá trời đã ơi wow dạ, dạ. gì vậy nữa dạ, cua kẹp hả mình bắt gì đây còn cá bóng nữa các bạn ơi quá trời rồi để đến em ơi đừng cá đừng bắt được ơi tóm lại là em đừng bắt cá à, Ôi, em... cái đó bự anh kia rồi ơi con gì cái đó bằng kia luôn rồi để đây anh bắt hai tay hai con cá luôn nè nè một con cá một con đây là một con cá chốt nha đó mình một con con tay dựng con nữa nhất rồi nhất rồi ơi đừng đừng đừng đừng đừng đừng ơi con này không phải là cá chốt mà là con cá ngát nha các bạn cá ngát nghe luôn dính tôm nè còn con nữa nè mình bắt con nữa để để đây con nữa mình đừng gu mình đừng nhớ nó là cái này là mình nấu lẩu là là hết sảy con quẩy luôn nha cá ngắt này nè đúng luôn không nổi vậy nấu lẩu nấu lẩu em đừng mò đây một tay anh em tay em hai ba à, mò tôm thôi được đây mấy cá đừng bắt em tay em nè anh ơi rồi tôm lượn cho nè anh ơi ơi con tôm với con cá chốt anh quay trời ơi tôm nè đây con ấy con cá bự rồi rồi nó chạy đi con có cá bự lắm gọi ra ngoài luôn rồi kìa bỏ đi tôm nhỏ nhỏ à mò vui thôi đây nè chứ em mọt có được đâu <laughs> đây là Ủa, cá chốt hai con cá chốt hai mình hai tay hai con các bạn đây Ê, cái gì mà lạ lạ các bạn ơi nhấm nhám nè cái gì nó lạ ha ờ cái gì là lạ nè ờ cá quá trời cá luôn đây à còn mò nữa ờ, cái, nó nữa cái mặt nhăn này kìa <laughs> cái mặt nhăn này kìa ờ, ôi trời tôm bự ôi trời tôm ui ui tôm dữ luôn mà cái dũng này nè cái chốt ồ cái chốt trứng cái chốt trứng hết hết hầu luôn rồi Đấy. vô hang rồi rồi rồi có, hàng là ngon á vô hàng tao á muốn <laughs> bắn hàng anh á ôi ôi ôi cái nó ôi nó nó nó ấy da ờ dạ. con cá con cá con cá chốt bự nè các bạn ơi Trời ơi, trứng thè lè luôn anh em ơi. Tới cái chốt luôn. Tôm, tôm nó bún kè nó lên mé lượt chân nè. Ôi ôi, ôi ôi, giữ nó. Không biết được bắt luôn. Rồi, <laughs> được, không biết được. <laughs> Rồi bắt với tôi hai con. Nè dạ, các bạn ơi, một nắm luôn các bạn ơi. Cái con con nắm cái mé con. Một nắm luôn các bạn ơi. Còn dưới đây một nắm luôn Còn dưới đây nữa nè lùa lên bạn này á cái bè bên kia á bè bên dữ lắm luôn á làm ai ừ. mình ấy này cho luôn cái con có đưa mình ấy chạy khởi nó cho xuống dưới đó luôn trời, trời tôm tao bắt hai tay hai rồi gì anh ơi <laughs> dính nữa rồi anh em ơi con cá đối, <laughs> đây nè đây là con cá đối nè nè cá ngắt dưới này nè để cá ngắt rồi hai con luôn nè ơi hai bà con luôn trời ơi chạy tới con vậy mà ra quá chậu đất rồi quá chậu đất rồi tôm cá gắt chạy tiêu rồi tôm lên màu luôn cá lên tôm lên màu luôn hả tôm lên màu luôn thôi tao bắt tao bắt gì không nó mau ông ơi mà <laughs> nhưng mà ông bắt tôm vậy coi chú em ơi tôm lượng dưới đây luôn nào quay tôm dưới này lượng dưới này luôn á bắt con nào con nấy thấy ờ, đáng đồng tiền không đúng bởi vì không biết cách mò à mình biết cách mò anh bò giữa sông không đâu chút đầu vậy nè mấy tay mấy tay một hồi thấy ảnh <laughs> anh bác sĩ ba ảnh <laughs> đây nè anh em ơi vô hàng không coi cái con cá này cái gì nha rồi ở đâu camera đâu quay wow yeah. được ba nha các bạn quá ngon quá im các bạn quá im quá im quá dữ quá dữ cho nghe quá im các bạn ơi là mình hết trận đấu rồi các bạn ơi dính rồi dính rồi con cá luôn các bạn cái gì chưa ở đây ở đây là cá ngát dữ dằn lắm đấy nha đơm nãy bờ luôn rồi các bạn ơi nó bỏ nãy giờ mình bắt luôn cũng gần cái chút cá đói hả ta ừ cầm cầm nữa cho con á ô mấy cái quỷ dục đâu nội bắt tôm đi <laughs> tôm đi hả mấy con nào nhỏ nhỏ bỏ hết đi đổ ra đi Mày trời này, <laughs> góc này nè góc này anh dương ơi dữ lắm anh dương ơi lại nè tay tay mình để để vô nè từ từ từ lắm quá trời rồi quá trời rồi mấy nghe mình là quá trời rồi rồi bún ra ngoài luôn kìa ôi trời trời ơi <laughs> trời ơi dữ lắm rồi thôi ơi nó búng kìa Nè đứa đứa thùng lẹ Nó nhảy